Xin kính chào anh em nhâm kính Chào mừng anh em đã quay lại với kênh video của em like Máy cắt nhôm Factor VN Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Chào mừng anh em quay lại với những sản phẩm của công ty Factor Việt Nam Và sản phẩm à, trước mắt đây anh em đang được quan sát Đó là sản phẩm máy đột nhập đa năng đây là dòng sản phẩm ờ, mới nhất tại ờ, công ty Factor Việt Nam hiện tại Đây là dòng sản phẩm được phân phối độc quyền tại công ty Factor Và dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm máy đột dập đa năng với ờ, tổng đó là 13 dao sẽ giúp cho anh em làm được các hệ nhôm đó là hệ nhôm sinh 355 và các hệ nhôm vát cạnh và anh em nào muốn biết rõ thông tin chi tiết của dòng sản phẩm này hoặc là muốn được trực tiếp hoặc là thử nhôm và xem là máy giặt của em không có ngọt không thì hãy đến với công ty Factor Việt Nam ở tại ờ, khu vực ờ, bến xe nghĩa đông quận Hà Đông thành phố Hà Nội hoặc là thành phố Hồ Chí Minh tại gần khu du lịch Suối Tiên quận 9 và khi anh em đến thì hãy nhớ liên lạc cho em qua số điện thoại 0787 291 188 để được uh, hướng dẫn cũng như là thông tin thêm về uh, tổng kho cũng như là các uh, chi tiết về các dòng sản phẩm. Và dòng sản phẩm máy đột dập 13 dao hiện tại anh em đang được quan sát đây là dòng sản phẩm nhập khẩu hoàn toàn, nhập khẩu nguyên chiếc với ờ, thiết kế gồm ờ, ờ, tổng cộng đó là 13 khung dập dao làm cho hệ nhôm Simba 55 và hệ nhôm bắc cạnh. Đồng thời đó là sẽ được dập hoàn toàn bằng hơi với nồi hơi được làm bằng nhôm rất là to đảm bảo chứa được đầy đủ cái lượng hơi để chúng ta làm việc và trên máy sẽ được tích hợp đó là hai cái ờ, vòi giảm thanh để anh em làm việc trong môi trường ờ, đông dân cư hoặc là anh em nào ờ, không thích sự ồn ào thì nó sẽ giúp cho anh em đó là giảm đi cái tiếng ồn chúng ta làm việc thì nó sẽ bớt căng thẳng hơn khi bị những cái tiếng ồn gì đó làm ảnh hưởng và tiếp theo thì trên máy sẽ có cho mình một cái cốc lọc khí và em sẽ tiến lại gần hơn để anh em có thể là quan sát rõ được cái cái vòi giảm thanh nồi hơi cũng như của dòng sản phẩm máy đục dập ba dao này thì sẽ giúp cho anh em lọc được ờ, hết tất cả hơi nước ờ, ra khỏi ờ, những cái nồi hơi này và đồng thời nữa là không có bụi bẩn vào nó sẽ giúp tăng tuổi thọ cho cái nồi hơi và đi kèm theo cái cốc lọc khí này anh em có thể thấy đây là một cái khóa cái khóa này sẽ giúp khóa lực khóa hơi lại và khi anh em ờ, không làm việc nữa thì chúng ta sẽ khóa cái khóa này lại để ví dụ như nhà của chúng ta có những người ờ, không làm về nghề nhôm và là có ờ, những trẻ nhỏ mà vô tình dẫm vào cái bàn đạp này thì nó sẽ không có bị dập xuống và nó sẽ đảm bảo an toàn cho mình cũng như là cho người thân xung quanh và để anh em có thể là lựa chọn được cho mình một cái dòng sản phẩm phù hợp đáp ứng được đầy đủ cái lượng việc thì à, em sẽ tiến hành à, giới thiệu à, chi tiết về công dụng cũng như là công năng của từng dao trên dòng sản phẩm máy đột dập này và với tổng 13 dao thì chúng ta sẽ đi từ con dao số 1 Về do số 1 thì nó sẽ dập cho ke nhảy lùa hệ vách cạnh như là các hệ nhôm BMA, CMA hay là AP55. Và do số 2 của dòng sản phẩm này sẽ đột cho ke nhảy cánh cửa sổ mở quay Sinfa hệ 55. do số 3 sẽ làm cho ke nhảy cánh cửa đi Sinfa mở trong và mở ngoài. do số 4 sẽ đột cho ke nhảy bao cửa đi Sinfa. và giao số 13 thì con dao số 13 của sản phẩm này sẽ được cho lỗ bánh xe cánh cửa đồ sofa hình 25 và anh em có thể là quan sát tổng thể lại ờ, một lần nữa về dòng sản phẩm máy độc dành của nó sẽ ờ, sử dụng thay thế cho một con máy ép gốc với giá thành rất là rẻ nên anh em nào ờ, chưa có vốn nhiều chưa thể đầu tư được máy ép gốc thì đây là sản phẩm lựa chọn thích hợp cho anh em và như em đã thông tin ở ờ, ban đầu thì nếu như anh em nào muốn được trực tiếp xem máy thì đến với tổng kho của công ty Factor và anh em nào muốn được hỗ trợ tư vấn thì liên lạc cho em like. Và em nhắc lại số điện thoại của em đó là 0787 291 188. Anh em nếu như ờ, muốn thêm thông tin chi tiết hoặc không có thời gian thì có thể là ờ, gọi điện thoại inbox hoặc để lại thông tin em sẽ chủ động liên lạc lại để hỗ trợ cho quý anh chị khách hàng và cảm ơn anh em đã luôn đồng hành cùng với công ty Factor cũng như là kênh Marketing Factor VN của em trong suốt khoảng thời gian qua. Kính chúc cho quý anh em có thật nhiều sức khỏe và công việc ngày càng thuận lợi. Xin kính chào và hẹn